thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp mà cũng là cũng là ngày mùng 7 tháng 7 thì cũng có ni trưởng tại tỉnh xá Ngọc Trường đây có nhã ý thỉnh tôi đến để trao đổi cùng quý vị trong khóa tu Phật thất hôm nay.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 thì bất cứ giáo pháp của Phật nào thì cũng phải chịu cái thành trụ hoài không thì trong cái thế giới hiện tượng này phải qua cái đó thôi sanh già bệnh chết hay là thành trụ hoài không thì khi Đức Phật tịch rồi thì một ngàn năm chánh pháp vì thâu người nữ còn 500 năm một ngàn năm tượng pháp thì tức là từ 1.500 năm trở về sau là mạt Pháp, mạt Pháp 10.000 năm. Thì bây giờ là 2.500 mấy chục năm rồi, tức là đang thời trỗi mạt Pháp. Thì chánh Pháp có nghĩa là người tu nhiều, đắc quả rất nhiều, có thể nói 90, 99%. phần trăm Thì sau Phật tịch 500 năm người ta đắc quả rất nhiều, vì đó là thượng căn thôi rồi tới 1.500 năm từ 600 năm trở về sau người tu nhiều đắc quả phân nửa thôi năm sáu chục phần trăm từ 1.500 năm trở về sau tức là thời buổi chúng ta người tu rất nhiều người đắc quả rất ít tại sao vậy tại vì xa phật quá xa thì cái giáo pháp nó bị cải sửa nó bị cải sửa tà ma ngoại đạo nó xen vào đó thành ra chúng ta thấy ở trong kinh cổ đức có kể một câu chuyện thức cười tôi xin kể lại đó là nói là có một cái chùa đó ở trong rừng sâu nổi tiếng là chân tu thì cái mấy vị thiền sư tu rất tinh tấn và phật tử rất hâm mộ nhưng mà con đường đi vào chùa nó rất là khó khăn phải qua một cái xóm rất là đông đông đúc rồi mới vào trong cái cái rừng chùa đó được thì chùa nằm ở trong rừng thì đi qua cái xóm đó thì có có nhiều ngã tẻ cũng như bây giờ chúng ta thấy có ngã ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy thì mới vào tới trong chùa được thì thường thường đó phật tử đi đến thăm chùa đó thường đi lạc đường <laughs> lạc đường à, có một số người ta đi quen cứ là một tháng người ta đi ba bốn lần thì người ta có thể lần mò người ta kiếm ra được còn đa số là phải bị lạc đường phải nhờ những cái người dân tại đó người ta dẫn đường thì có người dẫn đường ta phải phải lấy tiền thành ra các sư thấy nó phức tạp nó khó khăn thì các sư mới họp nhau bàn cuối cùng đó cái ý kiến là làm cái bản chỉ đường tức là mỗi cái ngã tư ngã năm ngã sáu ngã bảy đó có cái mũi tên chỉ đi con đường đó sáu ngã thì chỉ đúng cái ngã thì đi mới đúng được thì các sư lấy làm lạ hồi xưa mà chưa có bản chỉ đường đó thì người ta lạc ít tới nay có bản chỉ đường lạc rất nhiều cả tới những người đến chùa thường nhất cũng đi lạc luôn <laughs> quý vị biết tại sao không hồi xưa chưa có bản chỉ đường thì có một số lạc thôi rồi số nào đến chùa một tháng hai ba bốn lần thì người ta có thể người ta kiếm đường đi được người ta quen còn mấy phật tử lạ lạ thì đi bị lạc còn bây giờ những người đi quen thường nhất cũng lạc luôn có bản chỉ đường mà càng lạc nhiều hơn trước quý vị biết tại sao không <laughs> thì trong đó các sư mới đi ra kiếm coi coi cái lý do tại sao kỳ vậy hồi xưa ngã năm ngã sáu ngã bảy đi lạc bây giờ có mũi tên chỉ vào chùa đàng hoàng rồi đi lạc còn nhiều hơn trước nữa cả đến những người đến chùa thường nhất thuộc đường nhất bây giờ cũng đi lạc luôn thì các sư mới đi ra coi cái bản chỉ đường thì thấy nó bị sửa <laughs> mấy đứa chăn trâu mấy mà người hơi lý lắc nó nhổ cái bản nó sửa qua bên khác nó dây cái mũi tên thay vì bên này nó dây qua bên kia thì những người người ta đi quen rồi người ta dựa vào mũi tên người ta đi mà dựa vào mũi tên mới lạc <laughs> chứ còn nếu mình đi quen mình lần mò thì không lạc bây giờ tin mũi tên cho nó bị lạc cái ý tôi muốn nói gì quý vị biết không cái chùa ở đây đó là đạo phật cái chỗ giải thoát rồi kinh sách các nhà sư giảng pháp đó là cái bản chỉ đường kinh sách phật để lại với tôi giảng pháp đây là cái bản chỉ đường như là chỉ cho quý vị đi đến thành phật nhưng mà nhiều người quá mỗi người cái trình độ khác nhau thành ra chỉ nó khác nhau nhiều khi nó mâu thuẫn nữa thành ra phật tử bây giờ chơi giới không biết nghe ai những người nào đi nghe pháp nhiều thì biết Ờ, lợi đằng này ông sư nào ông giảng khác qua bên kia ông thầy ông giảng khác nghe mười thầy mười sư giảng khác nhau hết có khi còn mâu thuẫn nhau nữa bây giờ không biết Phật pháp là cái gì quý vị nào mà có đi nghe pháp nhiều biết Phật tử là hỏi tôi sao sư giảng khác mà mấy sư kia giảng khác con thấy mười sư giảng mười cách khác nhau cũng đồng thời pháp môn tịnh độ mà có người có nhiều sư giảng nói niệm bốn chữ không giảng sanh đâu phải niệm báo sáu chữ phải nam mô a di đà phật nữa con hỏi tại sao vị sư nói chữ nam mô là kính lại mà không kính lại là bất kính làm sao giảng sanh được chết chưa còn có sư thì nói cái cái sáu chữ bốn chữ không thành vấn đề niệm phật đâu phải niệm bằng miệng mà niệm ở tâm á bây giờ một chữ cũng giảng sanh mà bây giờ không niệm gì hết chỉ nhớ Phật nghĩ Phật không cũng dẫn sanh rồi con tên ai sư rồi có gì thì nói niệm Phật phải lần chuỗi không lần chuỗi không dẫn sanh thì có gì nói lần chuỗi khó dẫn sanh khỏi lần chuỗi mới dễ dẫn sanh rồi có gì nói lần chuỗi cũng được không lần chuỗi cũng được niệm Phật là niệm ở tâm chứ không thể niệm ở chuỗi rồi con biết tên ai bây giờ thành ra thời buổi này nó khó là cái chỗ đó tà sư ngoại đạo với mấy người sơ cơ đai sen vô giảng Phật Pháp theo cái hiểu biết của mình Còn Phật tử thì sơ cơ Ở nhà bận rộn đủ thứ tin vào các sư Xin vào cái bản chỉ đường Mà cái bản chỉ đường để sửa tùm lúc Nó mũi tên các sư là phóng vô ngay cái chùa Rồi nó bẻ qua bên tay trái ngã bảy Rồi nó bẻ tùm lum Rồi đi tới cái ngã sáu thì nó bẻ chỗ khác nữa rồi đi tới ngã năm ngã bốn nó bẻ chỗ khác nữa không biết đâu mà đi là cuối cùng là không đến cái mục đích của cái chùa không đến đạo phật được mà đến đạo người trời cái đó là cái đau lòng của thời buổi này hồi còn đức phật thì các nhà sư tu rất tinh tấn cái hiểu biết nó giống nhau thành ra cái giảng nó tương tự nhau phật tử thấy ông sư này giảng cũng vậy ông sư khác cũng giảng vậy ông sư khác giảng giống hệt nhau rất dễ nắm còn bây giờ mười vị mượn dài giảng mười cách nhiều khi nó mâu thuẫn nhau rồi mình không có trình độ mình không biết làm sao <laughs> hỏi tôi phải cần tụng chú đại bi không sư rồi tôi hỏi tụng chú đại bi làm chi vậy nói tụng chú đại bi để quan âm hộ độ nó giảng sanh tôi nói giùm thì bây giờ gì thôi cô cầu quan âm đi quan âm tu thế cho mình luôn mình không tin ở mình mà tin ở quan âm tin ở a di đà mà di đà có thể giúp mình giảng sanh được không di đà là cái bản chỉ đường cái trợ chiến thôi thành ra phật tử cái khó khăn đó là bỏ mình đi cầu ở chỗ khác đi cầu ở chỗ khác thành ra cái khó khăn nhất đó là mình mới là chánh rồi bây giờ tới có cái vụ gì mà ở châu đốc đó, thì cái sấm giảng đã nói mấy chục năm về trước rồi hồi lúc tôi hồi trước tiếp thu tôi còn đương đi dạy là tôi đã biết vấn đề sấm giảng rồi thì có cái bài kệ gì có ông trạng trình nó lông dĩ xà đầu khởi chiến tranh vậy đó can qua xứ xứ động đau binh mã đề dương cước anh hùng tận vậy đó thì ông ông bình phú sổ thì mới đặt ra là mèo kêu bá tánh lo sao đến chừng rồng rắn máu đào chín ghê vậy đó còn bây giờ tới nhà chim tinh thế giới đoán rằng năm tới là năm nay là năm mèo mèo kêu thì bá tánh lo sao quý vị bây giờ hết hồn hết vía đang tim đập đến năm tới là năm rồng <laughs> thì bắt đầu có chiến tranh rồi các nhà chim tinh thế giới mới đoán rằng 21 tháng 12 năm tới đây là chiến tranh thế giới này đã bùng nổ Nước ngập cả thước Con người ta chết rất nhiều Thành ra bây giờ tu rất nhiều Hỏi mật sư bây giờ con thọ giới vị tam bảo con khỏi chết được không? sửa ngầu Tôi nói bây giờ thế giới có tận thế đó Bây giờ cô khỏi chết rồi cô sống hoài không? Không phải chết thôi còn bây giờ thế giới không tận thế bây giờ người ta chết hết mình cô sống cô chịu không mình thấy rằng mình không hiểu được và mình cứ sợ ở ngoài không mà chết là cái gì chứ tôi hỏi cô chết là cái gì cái gì chết cái gì không chết mình không hiểu mình mình cứ lo bên ngoài không bây giờ quy tam bảo thọ trì năm giới rồi khỏi chết hả à? còn nếu không quy y mà không thọ trì năm giới thì phải chết sao mà chết là cái gì chứ còn sống là cái gì chứ tại sao mà không tìm hiểu mà mình có đặt vấn đề rồi mình cứ lo sợ hoài cũng như năm 2000 đó nói tận thế bây giờ nhiều chỗ đi mua đèn cày nó 7 ngày 7 đêm không có điện gì đâu <laughs> mua đèn cày đúng rồi mua vô tỉnh xá cho tôi nữa tôi nói hồi không có cái vụ này đâu không có điện thì thôi vậy chứ hồi xưa ông bà mình có điện còn sao thì nó tối thì nó <laughs> tối cho nó tối cho mình cũng tận thấy chứ không thấy đâu mà sợ chúng ta sợ vấn đề chết mà chúng ta không dám tìm hiểu nó chết là cái gì mới được chứ có cái gì chết có cái gì sống không hôm nay tôi tính giảng cái đó đấy thành ra các phật tử cứ có chuyện tới là lo sợ rồi muốn cầu quan âm muốn cụng chú đại bi muốn niệm a di đà phật để a di đà cứu trợ cứu mình a di đà cứu mình được không nếu a di đà không cứu thì ai cứu nè ai cứu mình đi ai ai cứu mình ờ, chỉ có mình cứu mình thôi mà mình cứu mình cứu bằng cái gì cứu bằng cái miệng hả cứu đi la tôi cứu tôi tôi cứu tôi được không muốn cứu mình phải làm sao à, có ba điều thôi nhớ không Ồ, thì đức phật đã lo trước cho mình đã dạy cho mình lâu rồi à, mình cứ bỏ ba điều đó là gì hả ai biết là ai biết đưa tay lên nè bữa nay tôi cạo tóc hết đó ai mà không biết là tôi cạo đầu á tôi giảng lâu quá rồi đầu phật có ba cái thôi Thấy không một là thân phải tự giới hai là tâm phải tâm phải gì à, phải thiền định rồi ba là gì thân rồi tâm rồi cái gì nữa rồi cái diệu dụng của cái tâm là cái trí tuệ phải sáng suốt có ba cái này là giải quyết vấn đề còn tịnh độ sửa lại là thành cái gì giới là gì giới là là hành ở định là gì ở ờ, định là tính còn huệ là gì huệ là gì à, nguyện ít ra cũng phải giỏi vậy cho anh tràng phó tay để nhớ Tôi đất ơi <laughs> chút nữa tôi bắt từ người trả nhé phải giới nè phải định nè phải huệ nè phải hành nè phải tính nè phải nguyện nè hành là phải năm giới thuộc năm giới hết không ở đây ai không thuộc năm giới đưa tay tôi coi nè ai mà năm giới chưa thuộc nè thuộc hết phải không mà đạo Phật hay năm giới phải giữ năm giới ác phải lánh và năm điều lành phải làm ở đây làm được chưa tôi đi đâu tôi bắt trả cái đó à, bữa nay bắt trả nữa không <laughs> còn cái thứ hai đó cái đó là mới cái thân thôi tức là giới tức là hành đấy mà muốn hành được thì phải giữ giới cho kỹ và niệm bốn chữ hoặc sáu chữ còn nếu ai cao nữa khỏi cần niệm chỉ làm sao nhớ phật nghĩ phật tưởng phật đó là qua cái tâm rồi đó Nghe không? còn cái định đó tức là cái tính tin ở phật tin ở sự tin ở lý tin ở sự lý tin ở sự sự niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật nữa chìm đắm trạng thái niệm phật đó là tin ở sự rồi từ đó qua lý tức là niệm bằng tự tánh di đà cái này tôi ít có nói tới chút nữa chừng tôi có giảng về cái đó à, cái đó thì hơi cao rồi qua tới cái huệ tức là cái nguyện con người thông minh con người sáng suốt con người đó mới chịu chết có nhiều người như nãy ở vĩnh châu xuống thăm tôi bệnh ung thư là tới thời kỳ bác sĩ chạy rồi ở Việt Nam chạy trở qua Trung Quốc Trung Quốc chạy rồi trở về nữa mà không chịu chết chúng ta rất là sợ cái chết rồi ở đó mà nhức nhối là đau đớn để rồi cuối cùng kiệt quệ mới chịu chết mà chúng ngay bây giờ chúng ta phải biết cái gì chết và cái gì sống cái gì không chết đức phật có chết không nào chết không à, bao nhiêu tuổi ngài chết à, ờ, 80 rồi cho quý vị sống chín chục quý vị chịu không chịu không cho quý vị sống tám chục rồi từ chục tới chín chục quý vị nằm la liệt một chỗ lỡ cái lưng luôn mười năm trời rồi mới chết quý vị chịu không <laughs> rồi bây giờ chết liền mà giảng sanh quý vị chịu không à, chịu giảng sanh về đâu cái gì đã sanh linh hồn ra sao bỏ lớn rồi tôi nói là cái đó có tại sao bây giờ không tìm hiểu để rồi cái lờ mờ lờ mờ cái sợ hoài quý vị tu theo thân thể hay tu theo linh hồn đúng là hồn tu làm sao tôi đồ quá đi có miệng nói thì hay ai ai mới trả lời tôi linh hồn nè linh hồn là tôi sao tôi thể xác là tôi sao tôi niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật nữa là tôi đến linh hồn hay là thể xác thể xác hay linh hồn cô bi đâu có cái micro đâu ai đưa ai chịu khó chạy cái nào bữa nay không thế là coi chừng có đầu tóc á nay tôi gạo cội tôi gạo một chút nữa coi tôi tính vô qua bát nhã đây mà thấy coi bộ bữa nay đông quá đủ mặt hết nay tôi thấy phật tử khá khá không á ơi giờ cô giữ giới rồi cô niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật nữa cái này tu cho linh hồn hay tu thể xác mô phật kính Mật sư tới cái định vị thiền đó là niệm phật bằng cái linh hồn tức là mình lắng nghe cái tiếng niệm phật đó mà giữ cái biết giữ lấy cái biết đó tôi hỏi cô cái câu hỏi nè cô niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm rồi nó tràn đầy linh hồn hết rồi cô muốn niệm là trong đó nó niệm ra như vậy là niệm bằng linh hồn hay là niệm bằng thể xác kính sư là tới cái giai đoạn nhị thiền đó là nó trào ra từ cái linh hồn của mình đã chủng tử niệm phật đã nhiều rồi cho nên nó tràn đầy nó ra thì Tôi hỏi đó, cái đó là niệm bằng linh hồn hay thể xác niệm nhất niệm hay vô niệm bạch sư đó là nhất niệm nhưng mà ờ. nhờ thiện tri thức hướng dẫn thì mình có thể chuyển qua là lắng nghe lắng nghe là làm sao lắng nghe là tức là ờ, <laughs> kính bạch sư thì ờ, lúc đó là cái mình chỉ nương vào cái tiếng niệm phật và giữ lấy cái biết thôi thì đó là cái phần mà ừ, gọi là cái thì ờ, cái nhất niệm nó cái vô niệm nó khác nhau làm sao kính bạch sư cái nhất niệm nó là còn tập trung còn cái cái vô niệm là tức là lắng nghe cái tiếng niệm phật mà mình không chạy theo mình chỉ giữ lấy cái biết thôi đâu cô cho một cái thí dụ coi ngọt cội đó có lỗi mà quay dưỡng đâu kính mạch sư thí dụ như là lúc mà con niệm phật đó thì cái tiếng niệm phật nó hiện khởi lên thì con có thể nghe được cái tiếng niệm phật và có thể nghe được nhiều cái thứ tiếng bên ngoài như tiếng gió thổi hay là tiếng dế kêu mà mình không chạy theo cái tiếng, những cái âm thanh đó mà giữ lấy cái biết thì đó là niệm theo linh hồn và giữ lấy cái biết đó Ờ, niệm theo nhất niệm là niệm sao? Niệm theo tư tưởng là niệm sao? Còn niệm theo tư tưởng tức là mình tập trung, mình gạt bỏ hết tất cả những cái tiếng động bên ngoài mà chỉ giữ cái câu niệm Phật thôi. Đâu có cho cái thí dụ cho rõ coi. Bây giờ cô niệm Phật nè, làm sao gọi là nhất niệm, sao gọi là vô niệm? Chính mà sư thí dụ như con niệm Phật mà nhất niệm á thì cũng đồng thời là con niệm theo cái thứ cái tiến trình là tức là sơ thiền là đếm số nam mô a di đà phật một nam mô a di đà phật hai rồi có những cái tư tưởng xen tạp vào thì con loại bỏ ra và con trở về con niệm nữa rồi đó là cái xong cái giai đoạn tầm và tới sát thì con chỉ lắng nghe cái tiếng niệm phật ờ, con chỉ niệm cái tiếng niệm phật mà không còn đếm số nữa thì đó là cái giai đoạn của sát và tới cái giai đoạn thứ ba là cũng có tiếng niệm phật nữa nhưng mà con chỉ lắng nghe mà theo dõi cái tiếng niệm Phật đó và khi mà có tư tưởng sang tạp vào thì con có thể trở lại đếm số hoặc là không đếm số thì đó là cái giai đoạn của nhất niệm thì có cái phần thô hoặc là phần di tế còn vô niệm là sao còn vô niệm thì tức là có nhiều cái tiếng nhưng mà không chạy theo cái tiếng nào hết mình không bị nó chi phối giữ lấy cái biết đó như thế Thôi được bạn ngồi xuống cho tràng phó tay đi, chưa rõ lắm. Thôi giờ trở lại, bây giờ tôi muốn giảng về cái nhất niệm và cái vô niệm trong niệm Phật đấy. Thì nếu mà niệm nhất niệm là niệm theo người trời, là tập trung mạnh, kỹ, lâu và sâu. Rồi niệm theo vô niệm là niệm theo đạo Phật, là không có tập trung nữa nghe hết tất cả nhưng mà theo đạo Phật thì khó ạ à. tức là chúng ta phải hiểu về cái tiến trình của sắc thân của chúng ta mà cái tiến trình sắc thân của quý vị đó thì đòi hỏi quý vị phải tìm chỗ vắng ngồi lại mà lặng lẽ nhìn nó phân tích nó mổ xẻ nó thì mai ra mới hiểu chẳng hạn như tôi ngồi đây tôi có mắt nè có tay nè thấy mắt tôi không thấy lỗ tai không thấy lỗ mũi thấy cái miệng đó là bốn căn thấy sắc thân là năm căn thấy cái ốc là sáu quý vị thấy thường quá nhưng mà không thường đâu nếu quý vị sống theo cái thân ngoài này đó là quý vị ở địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula à, quý vị có hay đâu khi con mắt tôi mà tiếp xúc với cái đồng hồ thì đầu tiên là cái đồng hồ nó nằm trên trồng đen của tôi thì chưa có cái biết đâu chỉ nhận lấy sự vật thôi rồi tới giai đoạn thứ hai là dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái đồng hồ ở trên trồng đen thì cái này là các ạ à. cái này quý vị không biết đâu nếu vậy có tu quý vị để ý thì mới thấy nó giai đoạn đó thì cái này là qua người trời đó chứ không phải là tầm thường nữa rồi dây thần kinh nó mới rung động dây thần kinh thị giác đó nếu có học quý vị mới biết nó còn thường thường dây thần kinh thị giác quý vị không biết đâu có vô bác sĩ coi nó mổ mà nó có những dây lân tăng có cái sắc thân thì dễ thấy nhất sắc thân của tôi đó là có cái da bọc lấy thịt xương thì sát thân dòm thấy nhưng mà dây thần kinh xúc giác quý vị có thể thấy được đó là những cái dây gân người ta nói chích gân là chích vào đó thì dây gân mới là chỗ cảm giác còn cái thịt tôi là cái cảm giác lờ mờ nó thuộc về ngạ quỷ chẳng hạn như tôi cầm lấy cái bình cái cái bình thủy này thì cái da tay tôi mới tiếp xúc với cái bình này thì tôi chưa có cái biết đâu tôi biết rằng có vật tôi cầm nhưng mà vật gì thì nó không biết rồi sau đó dây thần kinh xúc giác của tôi trên tay là có dây thần kinh xúc giác tức là dây gân đó tôi ốm thì thấy nó rõ lắm tức là nói chích gân đó. thì cái gân này nó mới tiếp xúc với cái cái bình thủy ở trên bàn tay đó. thì nó mới có sự rung động thì bây giờ mới cảm giác mới phát hiện người ta nói bán thân bất tội là do chỗ đó thí dụ quý vị đi vô nhà bếp quý vị làm đổ nước sôi ở nửa thân mình thì phỏng cái da thôi thì quý vị đau đó nhưng mà cái đau nó nhẹ mà quý vị chích vô thịt quý vị bán thân bất tội đó thì cái bản thân này đau nặng hơn thì đây là cái đau của dây thần kinh xúc giác còn cái da bị phỏng là cái đau của dây thần của chưa có đụng dây thần kinh mà nó kêu là phù trần căng còn dây thần kinh xúc giác mà đứt đó thì bán thân bất tội đây là tịnh sắc căng khi mình chết rồi đó sắc thân này chết liền nhưng mà dây thần kinh 8 tiếng mới đứt à cái này là cái khó khăn mà khoa học lờ mờ chỉ có Phật giáo duy thức học mới giảng rành thôi thành ra chết rồi không được đụng tới cái xác thân thành ra khi quý vị nói là tôi nhức đầu quá thật ra cái đầu không có nhức mà dây thần kinh ốc nó nhức cái đầu cái da đầu nó nhức hơi hơi à nó không có nặng lắm cũng như quý vị nói bạch sư con nhức cái răng tôi thấy ôm cái gì tôi hỏi cái gì nó con nhức cái răng cái răng không có nhức mà do cái chỉ máu ở trong răng nó sưng rồi cái tâm cái cảm giác mới mượn cái sưng đó làm cho nó nhức nhối quý vị uống thuốc hạ nhiệt thì hết còn không thì vô bác sĩ nhà y nó lấy kim nó chích cái này nó lấy cái chỉ máu ra thì cũng hết nhức nhất là do chỉ máu nhưng mà chỉ máu không phải nhất mà do cái cảm giác mượn cái chỉ máu sưng để làm cho nhất quý vị đâu có để ý trong người quý vị quý vị chả biết gì hết do cái biết lờ mờ này do mình mới khổ đức phật có đau không nè có nhức cái răng này có đau có nhức không có không nè ai nói có đưa tay lên nè <laughs> đưa cho mạnh lên chứ ơi cảm ơn để xuống ai nói không đưa tay lên nè à? vậy đức phật cũng đau như mình phải không phải vậy không ai nói phải đưa tay lên nè à? ơi cảm ơn để xuống có một số ít nè con số nhà lá này là đưa tay thôi còn mấy cái nhà lầu này thấy đính tình hết thì đức phật này nhất nhưng mà ngài khổ không nào khổ không ai nói đức phật khổ đưa tay lên à tại sao ngài nhất mà không khổ rồi mình có nhất không nè ai nói mình à, à, mình bệnh mà mình không nhất đưa tay lên nè ai nói mình bệnh mình nhất đưa tay lên nè rồi để tay xuống rồi mình nhất mình khổ không nè ai nói mình nhất mình không khổ đưa tay lên nè ai nói mình nhất mà mình khổ đưa tay lên à thôi cảm ơn để xuống rồi đức phật nhất có khổ không nào không thì ngài sống thì sao tại sao ngài cũng nhất mà không khổ mình nhất mà là khổ trong thân quý vị mà quý vị không để ý đó cái nhất nó phát hiện ở đâu cái nhất phát hiện ở đâu hả còn cái khổ nó phát hiện ở đâu Ôi ơi tôi dạy giảng hoài mà bây giờ hỏi lỗi mấy chuyện là thiệt Cậu đầu là dừa Cái nhất phát hiện ở đâu Mới giảng đây Phát hiện ở đâu ở ờ, cảm giác cảm giác là cái gì cảm giác là cái gì của thiền không có micro đâu cảm giác là cái gì cô nào chạy để bắt sư cô chạy sao cô nào mập mập nó chạy cho nó ốm một chút chút xuống ăn cơm nó mạnh nó bắt sư cô chạy kính bạch sư cảm giác ờ, phát hiện ở dây thần kinh mượn thần kinh nó phát hiện ra cảm giác cái gì phát hiện cảm giác kính bạch sư linh hồn nó phát hiện qua dây thần kinh thì nó cho cái cảm giác nếu mà cảm giác vui á, thì nó lạc thọ nếu cảm giác buồn á, thì khổ thọ mà không vui không buồn á, thì bất ờ. lạc bất khổ thọ tôi hỏi cô là cảm giác phát hiện ở đâu kính và sư phát à, phát hiện ở dây thần kinh à, thần kinh cô có mấy dây thần kinh dạ có à, uh, 6 dây thần kinh 6 dây thần kinh hả à, mắt dây thần kinh mắt mắt tai mũi lưỡi thân và ốc à, ờ, vậy là 6 dây phải không dạ rồi dây thần kinh nào phát hiện cảm giác dạ năm dây thần kinh đầu á, thì à. Dạ. phát hiện phát à, hiện cảm giác còn à, dây thần trung cu thần kinh á, thì phát hiện à, tư tưởng giỏi cho tràng phó tay đi nói ít ra cũng vậy chứ tưởng đâu do sáu dây thần kinh cảm giác hết thì tôi cạo cái tóc của nó có năm dây thần kinh cảm giác thôi đó là mắt tay mũi lưỡi và thần còn dây thần kinh ốc thì nó chi tế hơn là dây thần kinh cảm giác đó là chỗ phát hiện của tư tưởng thì đức phật cũng sống với năm dây thần kinh giống như mình nhưng mà tư tưởng này không có phát hiện ở ốc mà là cái trí tuệ là tôi cũng tôi phải học tới đó này tôi chưa có giảng kỹ tôi có giảng mà không kỹ tôi tính bữa nay giảng nè ở vĩnh long tôi có giảng rồi nhưng mà chắc tiếp thu không nổi chỉ có ở đây thì hy vọng ở đây quý vị nghe nhiều quá rồi à, thì nên nhớ ha cảm giác đau dễ chịu khó chịu không dễ không khó dễ chịu là gì dễ chịu là lạc thọ khó chịu là gì khổ thọ không dễ không khó là gì à, ờ, dững dưng bất lạc bất khổ thì chỉ có phát hiện mắt tai mũi lưỡi và thân năm dây thần kinh đó thôi còn thần kinh ốc nó khác với thần kinh của mắt của tai mắt tai chỉ cho cái cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ không có còn dây thần kinh ốc là trung khu thần kinh tức là mắt tai dây thần kinh thị giác thính giác khứu giác đều đưa lên ốc hết rồi ốc mới giải thích mà giải thích chính là chính là tư tưởng thì chính cái giải thích này mới làm chúng sanh đau khổ Đức Phật không có sống bằng cái giải thích Giải thích là do cái gì quý vị biết không? Sở dĩ mình giải thích được là do cái gì? Do cái nhớ và cái quên Tư tưởng là nhớ và quên Tôi có giảng rồi Cảm giác là do xúc và ly Còn sắc thân là do sắc và không Tôi có giảng chưa? đã quên hết rồi trời ơi cái đó phải nằm lòng thì tôi hy vọng có trà vinh này thôi chứ còn các nơi không hiểu nổi tôi <laughs> tôi nói có lắm phải không thành ra cái tư tưởng nó nhớ và quên mà muốn nhớ thì làm sao tôi hỏi quý vị đó hồi từng lễ trước tôi giảng cái gì thì quý vị đập cái đầu để con nhớ lại coi thì muốn nhớ phải làm sao phải moi trong cái linh hồn coi kỳ trước sư giảng rồi nó bỏ cái chủng tử vô đó như thế nào thì cái ý chí là cái nghiệp á mới vô trong đó nó moi mãi nó moi không ra nó nói con quên rồi sư thì không trả lời được còn nó moi lại nó thấy cái chủng tử mà kỳ trước sư giảng bây giờ còn nhớ đó nó mới cung cấp cái chất liệu cho tư tưởng tư tưởng mới trả lời thành ra cảm giác nó đưa lên dây thần kinh mà cảm giác chỉ là dễ chịu khó chịu không dễ không có nó không có giải thích được thì nó nhờ dây thần kinh ốc mà thần kinh ốc thì không phải là giải thích mà nó là cái cơ quan để tư tưởng mượn để giải thích giống như cái ống cái tiếng nói cái ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của tư tưởng tư tưởng mượn cái ống lo để phát ra tiếng nói tiếng nói của tư tưởng của làng sống chứ không phải của ống lo thì ở đây cũng vậy tư tưởng nó mới mượn cái ốc để trả lời mà tư tưởng thì nhớ hoặc quên thì khi mà cái mặt na ý chí moi trong cái linh hồn nó nằm bàn bạc trên không gian những cái kinh nghiệm kiến thức ký ức kỷ niệm đều chứa trong đó không mất một cái nào hết nhưng mà moi được hay không là do con người có tu hay không tu nếu quý vị làm ác thì quý vị ngay bây giờ đã mất rồi còn quý vị làm thiện thì có chuyện cả 10 năm, 30 năm hồi lúc nhỏ quý vị vẫn còn nhớ. Thành ra những người nào nhớ dai là những người đó sống sống thiện còn những người nào mà hay quên đó là những người sống ác cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm chìa khóa là con người đó làm sao tán loạn có không có khi nào ở nhà xảy ra rắc rối tùm lum rồi cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm không có khi cơm ăn đưa tới lỗ mũi không có không <laughs> thì quý vị có lúc đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người ta thân người ta mà tâm ngạ quỷ tâm súc sanh gia đình nó rối rối bèo hết ông chồng mình nghe nói ổng có vợ bé mấy đứa con đi xì ke ma túy thì rồi là bây giờ không còn tỉnh táo gì hết cái cảm giác là nó bất an thì nó đưa lên ốc ốc bắt đầu rối loạn <laughs> không còn biết cái gì hết trơn á Thành ra quý vị muốn sống an lạc là quý vị phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu Khi bị người ta chửi mình nổi sân thì làm sao? Niệm Phật đè nó xuống Mà đè không nổi nữa thì niệm Phật làm sao mà khỏi đếm mạnh hơn nữa đè xuống nữa còn mà nó còn nổi sân nữa thì làm sao cho nó tràn đầy ai lại da tự nó tống ra rồi mà tống nó trở vô thì mới đè mạnh được còn không nổi nữa thì chìm đắm trạng thái niệm phật mà nó quá tải nữa thì thì quánh lộn thôi <laughs> hết rồi cái sức mình tới đó là hết rồi mà nếu người ta tu được nhị thiền tam thiền tứ thiền người ta có thể lết qua những cái những cái sân niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm trừ được cái cái gì ha chắc không biết trừ được cái nghi và cái buồn ngủ rồi niệm Phật khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật trừ được cái gì ừ? có hạnh Bây giờ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Thì trừ được cái gì? Trừ hôn trầm rồi niệm Phật khỏi đếm trừ cái gì Cầm cái máy đi chớm chạy Không có chạy đâu đâu Mô Phật Niệm Phật khỏi đếm thì trừ được ờ, tha, tham dục Quay quay cho nó không xe kia Hả? Ủa? Rồi ờ, khỏi cần niệm Sao Phật nữa Trừ Bây giờ cô nói trừ, trừ nghi thưa trừ nghi à, Trừ nghi Rồi khỏi cần niệm Phật thì trừ được cái gì Mô Phật trừ được sân à, rồi chìm đắm trong trạng thái niệm phật trừ được cái gì ngôi phật ờ, phóng vật giỏi rồi à, ra khỏi trạng thái chìm đắm tứ thiền đó trừ được cái gì mô phật ra khỏi trạng thái đó thì trừ được ờ, tham dục giỏi cho anh tràng phó tay đi giữ không à, di đà phật thôi vậy cũng sai rồi đó tôi tưởng đâu quên hết rồi đó. tử coi chừng cái đầu tóc nha thì cái này tôi giảng hết rồi mà tôi ít có ôn lại bữa nay ôn lại tôi muốn vô bát nhã đó thì có cô gì cô bi đó cô nói bữa đó sư giảng ở vĩnh long hay quá mà ở đó không ai hiểu giờ bữa nay ở ngọc trường sư giảng lại tôi nói cha giảng lại thì dễ mà không biết hiểu nổi không để tôi ôn thử coi coi cỡ nào nếu mà khá thì tôi giảng lại vì cái đó là tôi giảng qua đửa tạp niệm và nhất niệm và nhất niệm cho tới vô niệm khó hả cái đó là quả người trời qua nhập lưu thì ở đó là tăng ni không à mà học một à, năm nó có mấy thời à? thì nó những năm năm tôi lên năm lần hay sáu lần đó. mà tăng ni đúng là phải tiếp thu á nhưng mà không bằng phân nửa ở đây tôi nói cái hiểu biết kém quá đâu có gặp tôi đâu một năm lên trển kiết hả tôi lên được có năm bảy lần vậy đó còn ở đây nghe nhiều lần á ở đây thì tôi thấy giỏi tôi có thể giảng được có thể giảng qua bát nhã cái mục đích của tôi là muốn quý vị qua bát nhã đạo người trời thì người ta giảng quá nhiều rồi còn đạo phật thì chưa có ai đụng tới ở thời thái sử di đạt ta thì chưa có đạo phật tới chừng ngày ngồi 49 năm nhập định với cụ bồ đề bắt đầu mới có đạo phật mới có tứ sa môn quả mà tứ sa môn quả là cái gì nó khác với đạo người trời sao tôi trăn trở với nó bốn mươi mấy năm nay bây giờ tôi mới hiểu được thì tôi gần chết rồi à, thành ra tôi cũng chưa sống được à, tôi hiểu khá rành rõ thì ai ở trà vinh thì biết nó hai năm đầu tôi giảng bài kinh sáu sáu rặt rồng tư tưởng không tôi không thỏa mãn tôi mới nhào lên xin sư thức tỉnh tôi tịnh tôi ở tịnh dưỡng hết tháng mấy tôi trở về rồi phật tử thỉnh giảng nữa tôi giảng bài kinh năm mấy nữa có bát nhã có tư tưởng bây giờ mà khá khá rồi đó có sáu câu sau này tới bảy câu rồi tôi thấy cũng chưa đặt đồng bát nhã tôi chưa thỏa mãn tôi mới giọt lên đà lạt <laughs> tôi tịnh tu ở trển kỳ sau tôi trở về thêm ba câu nữa là mười câu kỳ này mới rặt rồng bát nhã đó tôi mới thấy tương đối là tôi thỏa mãn rồi tôi muốn quý vị hiểu tôi giảng không chỗ nào hiểu hết chỉ có cái trà vinh này thôi mà ở đây thì đầy đủ tiện nghi có bản còn ở tỉnh xá tôi là không có bản <laughs> vì tỉnh xá tôi là nghe rồi đi về không có nước uống không có cháo ăn nữa. còn đây là về chiều có hủ tiếu đồ <laughs> ở đây đầy đủ tiện nghi sự cô ở đây thì vấn đề ăn là chứ <laughs> còn tôi ở ăn đâu có cái mà cái giảng đường rộng như vậy có bản nhưng mà không có giảng đường Ờ, không có micro đầy đủ như vậy đâu có đây đầy đủ hết tôi giảng ở vĩnh long nghe không hiểu gì hết tôi có có quý sư còn phê bình tôi sự sống không giống ai hết sự giảng pháp cũng không giống ai hết tôi nói giống ai bây giờ giống tôi thôi rồi tôi giảng không có trong kinh tôi đọc kinh hết nhưng mà tôi giảng theo tôi tôi không có nhớ danh từ và tôi không có thuộc lòng tôi giảng bằng cái sự suy gẫm của tôi đố mà quý vị nghe quý vị ăn lợi được nó phải có một cái định lực và có một cái thiền định nghiền ngẫm sâu sắc trong đó mới giảng được chứ không phải dễ dàng thì tôi tính nghĩ mấy lần rồi tôi chán quá tôi đi tôi thấy vì có hy vọng ở đây thôi ở Vĩnh Long là Tăng Ni không à Tôi thì tôi hy vọng ở Tăng Ni Nhất là khất sĩ là rảnh rang nhất không nhà không cửa không tiền không bạc không vợ không con thì còn cái gì bằng sống thời buổi này mà ăn mặc ở bệnh khỏi lo gì hết như tôi bây giờ có tiền làm cái gì sáng muốn mà ăn đó thì ôm có bác quải có bác đi xin ăn về phật tử sức thêm tôi đâu có hút thuốc đâu có uống rượu đâu có gì đâu thì hãy sáng đổi bụng vô ôm có bác đi xin ăn rồi về có ba chục ngày sức bác của phật tử rồi giải quyết cái món ăn ngày một bữa ngọ chai đạm bạc thể ít nhiều lễ quốc tùy duyên còn mặt thì sư trưởng cho có hai bộ thôi trừ mấy người già bệnh tôi bây giờ không được nha tôi già bệnh rồi ờ, thì hồi xưa tao có hai bộ dắt chánh có một bộ về sự mặt là đủ che thân thể không xe xua không vẽ phù hoa tấm y bá nạp nhu hòa đám mây mà chở khách ta bà dân du ban ngày thì đắp vô đây ban đêm thì làm mền ngủ thì ngủ dưới gốc cây ha? hoặc là có cái lá cốc đơn sơ nó gọn quá ăn mặc còn ở thì liều lá đơn sơ hết rồi còn bệnh thì phật tử phải lo không lo thì chết có gì đâu để mình lo phật tử là phật tử sợ không dám cho tôi chết thì tôi cũng muốn tôi chết mấy lần phật tử không có chịu đâu cúng thuốc ốc nhốt cốc hết trơn đồ ăn đồ uống đem vô mà cúng nhiều chừng nào tôi bệnh nhiều chừng nấy bệnh là phải tịnh dưỡng chứ đâu phải là uống thuốc như hôm qua đó ngọc trường này gửi cái gì đồ bổ cho tôi đó ăn vô một đêm nó đi cho năm sáu lần nó hiểu muốn chết luôn nào là cái gì yến á nước yến mắt long một đống trong đó rồi thêm sâm thêm gì trộn bốn năm thứ bổ lắm sư ơi bổ lắm sư ơi tôi uống vô mặt đêm nó đau bụng nó làm nó ỉa cho năm sáu lần tới sáng là tôi <laughs> tôi đừ luôn tôi nói bổ là vậy đó cơ thể nó đâu còn tiếp thu nữa nó là là hư máy nó hư rồi đút vô bổ vô chừng nào còn chết chừng ấy cái máy nó là hư đổ xăng vô nó chảy tùm lum nó có lắm muốn ai là phải tịnh dưỡng nhất là mấy ông tiên khẩu khai thần khí tán ông tiên là ít có chịu nói đó. ai nói là, là không có sống lâu mở miệng rồi cái khí nó ra nhưng mà đạo phật thì không có cần chết sớm cũng được miễn làm sao mà giải thoát thôi đạo phật đặt cái giải thoát làm quan trọng chứ cái sống chết không quan trọng còn mấy ông tiên thì sống lâu ông nào đấy cũng bảy tám trăm năm còn phật có ông có ba bốn chục à, mà vấn đề tịnh độ này là hay nhất nếu mình mà chết mà sanh về cõi trời đó thì luân hồi hết phước luân hồi về cõi phật sướng hơn mà giờ cõi này đâu có cõi phật thì phật thích ca mới giới thiệu có cõi cực lạc đó. còn giáo hội còn phật còn sống còn cõi này là phật chết hai ngàn mấy trăm năm rồi Thành ra tôi giờ mới nghiêng về tịnh độ Tôi vẫn tu thiền Nhưng mà tôi phát nguyện phát nguyện về tình đó thành ra tôi về đó tôi đợi quý vị chắc tôi cũng không sống lâu đâu tôi biết cái máy tôi nó rã hết rồi <laughs> bảy mấy tuổi rồi nó xúc bù lon hết rồi giờ siết lại thì nó lỏng le nó cũng xúc nữa thì thôi cỡ tuổi này là đi cũng vừa trong kinh mấy cổ đức ta nói nhân sanh thất thập cổ lai hy con người mà sống 70 trở lên là xưa nay ít có mà tôi bảy mấy rồi cổ gì cũng thỏa mãn rồi thường thường quý vị cái xe quý vị xài ba bốn chục năm quý vị nó, nó nó hay quá nó tốt cái xe cái bàn máy của tôi cái honda tôi chạy ba bốn chục năm mà tới giờ cũng chưa hư mà cái xe này chạy bảy mươi mấy năm rồi còn muốn gì nữa nó chạy lâu quá rồi không xăng không nhớt vậy mà nó cứ chạy hoài hoài <laughs> vậy là cũng vừa rồi nhưng mà tôi không muốn về cõi trời tôi muốn về cõi phật thành ra tôi phải tìm cái môn tịnh độ cho tôi đồng thời giúp cho quý vị để chúng ta đồng về đó hết đồng thành như lai tôi nói như lai chứ không nói a la hán a la hán không thành vấn đề như lai tức là thành phật tổ này. thì chỉ cái dễ dàng nhất chúng ta là có nhất niệm mà nhất niệm thì sanh về cõi trời thêm cái phát nguyện nữa thì 100 người về cõi Phật A Di Đà hết 100 có dễ vậy thôi mà nhất niệm là cái gì à, vấn đề đó còn kẹt <laughs> có người nói bạch sư con niệm ngày một ngàn câu mà nói bằng một ngàn ăn thuốc gì tôi một ngàn tôi ngày niệm tới ba ngàn mà kia nó bà ba ngàn ăn thuốc gì tôi năm ngàn và nói ông năm ngàn ăn thua gì tôi tám ngàn mà kia nó tám ngàn thuốc tôi một ngày niệm mười ngàn nhất niệm chưa sư tôi nó không có người nào nhất niệm hết đó nó khó vậy đó nắm không đúng là không giảng sanh pháp môn tịnh độ rất dễ mà rất khó dễ là niềm tin vững chắc khó là cái niềm tin còn cái chút nghi ngờ không giảng sanh thà rằng như mấy bà già trầu không biết gì hết cứ một lòng niệm phật cầu a di đà tiếp dẫn không biết cái gì hết mười người giảng sanh hết mười, Còn bắt đầu học hỏi giáo pháp Bắt đầu có cái nghi Nhất là cái pháp môn tịnh độ Bên thiền tông, bên tứ niệm xứ, bên bên sắc tệ Nó bác một cái là chới giới liền, hỏng chân liền Tại sao vậy? Tại thế giới cực lạc là thế giới nằm ngoài tam giới Thế giới không phải của tư tưởng thiện, không phải tư tưởng ác mà thế giới của trí tuệ thế giới của hào quang thế giới của chuyển biến sát na thế giới không có hiện tại không có quá khứ không có vị lai mà thế giới của hiện tiền làm sao hiểu nổi thành ra tịnh độ hiểu là hiểu cho tới nơi tới chốn còn không thì thôi còn thứ ốc mở là không giảng sanh mười người là mất hết giảng sanh hết hết chín thành ra tôi thấy nó hơi khó thì kẹt ở đây quý vị lên lưng cọp rồi rồi vô xuống cũng không được quý vị đang hiểu nửa nạt nửa mở thành ra tôi muốn quý vị hiểu tới nơi tới chốn thì có hy vọng là ở ngọc trường đây thôi còn các nơi thì tôi đầu hàng rồi bây giờ thỉnh tôi đi giảng thì tôi làm nửa nạt nửa mở rồi làm sao mà hiểu được ít nhất phải nghe tôi là năm sáu chục lần liên tục hoài thì mai ra mới có hiểu pháp môn tịnh độ còn nếu giảng như người trời thì dễ thôi giảng sơ thiền như nãy cô hạnh nói đó, thì tầm là trừ hôn trầm sát trừ nghi à, rồi à, rồi là, là, là sân tầm sát hỷ thì trừ sân lạc thì trừ phóng vật à, rồi tứ thiền thì trừ tham dục đó là những cái pháp của người trời mà chưa chắc quý vị làm được nữa, chưa chắc quý vị hiểu nữa vì thấy bây giờ là có ai giảng sành nhưng cái đó không phải là đạo Phật cái đó chỉ giảng sanh về cõi trời thôi còn nếu thêm cái phát nguyện nó về cõi Phật thì cái này ai biết Thành ra cái tranh bài tôi niệm 10.000 tiếng tôi niệm hai chục tôi niệm ba chục ngàn giảng sanh không sư Bây giờ niệm một tỷ tiếng mà không được nhất niệm không giảng sanh mà nhất niệm là sao à, mình niệm rồi chỉ nhớ phật nghĩ phật tưởng phật niệm phật đếm từ một tới người nó phóng kéo trở lại đâu có ai nhất niệm được rồi niệm phật khỏi cần đếm nữa a di đà phật a di đà phật mà tới một trăm tiếng nó phóng nữa kéo lại cũng chưa nhất niệm mình phải hiểu nhất niệm là hiểu cho rành khi nào nó tràn đầy cái linh hồn tự nó ra rồi mình tống vô nó đã đầy rồi nó tràn ra rồi tống vô nó tràn ra không cái gì xen tạp được hết đây mới là nhất niệm người ta dùng nói là ờ, không niệm tự niệm gì đó thì người ta tưởng này là đạo phật nó giống hệt như là thánh thứ nhì nhưng mà không phải đạo phật nếu không phát nguyện là không giảng sanh còn quả thánh thứ hai tức là nhất giảng lai thì có thể lắng nghe lắng nghe nó khác làm sao thí dụ bây giờ tôi niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật thì tôi nghe tiếng người ca giọng cổ tôi nghe tiếng múa lân tôi nghe tiếng xe tiếng chim hót tôi gạt hết tất cả tôi tập trung vào con niệm phật thôi thì đây là nhất niệm còn bây giờ tôi nghe hết nghe tiếng niệm phật nghe tiếng xe chạy nghe tiếng múa lân nghe tiếng ca giọng cổ mà tôi trở về cái nghe quý vị chưa biết cái này đâu chút bữa nào rảnh rồi tôi giảng tôi tính bữa nay giảng cái đó là nhưng mà thấy sớm quá bây giờ không nắm được đâu thì tôi nghe tất cả mà tôi trở về với cái nghe cái tánh nghe chứ tôi không chạy theo cái tiếng thì đây là đầu phật